Kính thưa quý vị, hôm nay Sơn ngồi tâm sự quý vị về thời gian vừa qua có ủng hộ hai trường hợp là cháu Hờ á Giàng và em Vàng Thị Máy dưới Yên Bái về Hà Nội điều trị chữa bệnh thì thông qua kênh Sa Trường Giang thì à, có giúp đỡ hai trường hợp đó xuống Hà Nội thì nhờ Sơn giúp đỡ đưa vào viện thì trước tiên thì ờ, Sơn phải nói về trường hợp của cháu Hờ A Giàng cháu Hờ A Giàng thì là được một ờ, người trưởng thôn cũng là bác của cháu giới thiệu qua cho Giang về trường hợp của cháu, bệnh của cháu và nhờ sự giúp đỡ của của Giang đưa cháu đi khám. Để nói với quý vị rõ ràng rõ như là thế này là trước khi Giang được biết đến cháu Hà Giang ấy thì là bệnh tình của cháu thì cũng là dạng nặng rồi chứ không phải là như mấy video vừa rồi có các quý vị khán giả comment là để lặng thế không sao để lặng thế không ờ, đưa cháu đi điều trị sớm thực ra khi Giang biết trường hợp của cháu Hờ Giàng và đến lúc đưa đi đến Hà Nội chữa trị thì chỉ vẹn vẹn khoảng 2 ba ngày là ra đi luôn. Thực tế là cái thời điểm đấy đi thì là cháu đã bệnh đã u ác tính của nó đã di căn rồi. Đấy thì khi lên Hà Nội thì có nhiều Sơn đưa vào viện Nhi Trung ương điều trị thế thì trong thời gian đi điều trị thì do sức khỏe của cháu yếu nên là cái điều trị của cháu nó không được hiệu quả lắm nhiều khán giả thì cứ nói là sao cái mắt của cháu như thế mà không bác sĩ không không điều trị mà để như thế nên thực tế thì là trên này bệnh viện người ta điều trị là điều trị về khối u của cháu chứ không phải về cái mắt tại vì cái khối u của cháu là ở hốc mũi chèn vào mắt thì người ta phải điều trị cái khối u trước còn thực tế là cái mắt của cháu nó đã hỏng rồi hỏng từ trước khi anh em Giang đưa cháu xuống đây đấy cái mắt không thể chữa được như là bác sĩ đã chữa cho cháu là chữa về cái u ác tính chứ không phải là cái mắt đấy nói cho quý vị hiểu như vậy cái thứ hai là trong quá trình điều trị là do cháu yếu quá không đáp ứng được thuốc mới có xạ trị ba ba lần hoặc chuyển hóa chất ba lần đã yếu rồi không không không đáp ứng được bệnh đã di căn quá nặng rồi nên là không không không chữa được thứ hai là về tư tưởng của gia đình gia đình tư tưởng của gia đình là là không muốn chữa cho cháu không muốn còn nước còn tát theo ờ, không quan niệm là chữa bệnh là còn nước còn tát đấy nhưng mà ngay từ hôm đầu tiên xuống Hà Nội bố cháu đã không muốn chữa rồi bảo là bệnh này không chữa được xin về không chữa nữa đấy quý vị thông cảm là thế họ không có tư tưởng là còn nước còn tát nên là họ thấy bệnh nặng nó không chữa nữa họ xin về không điều trị nữa đấy chứ không phải là là, là, là, là sau này là xin cháu về không điều trị nữa là gia đình gia đình bố cháu ấy, ký vào bệnh án là bệnh viện xin cho về không không điều trị nữa tại vì bố cháu nghĩ là nặng quá không khỏi không chữa khỏi nên xin về không điều trị nữa thì sơn có khuyên gia đình là ừ, còn nước còn tát cứ điều trị trên này tuyến trên này thì nó có đủ điều điều kiện đấy mình cứ điều trị trên này thì được ngày nào hai ngày đấy còn về nhà thì không có ừ, công cụ hỗ trợ gì để, để chữa cháu cả nhưng mà thực tế là bố cháu quyết định là ký vào bệnh án xin bệnh viện cho về không chữa trị nữa đấy, thì sơn với giang cũng chỉ khuyên gia đình là như vậy nhưng mà gia đình quyết đấy thì mình thì cũng phải theo thôi tại vì là mình không có can thiệp được sâu vào vấn đề đấy họ bố mẹ ký thì bệnh viện cũng cho về thôi không không như nào nữa đấy thì, thì cái bản sao là là là cho về nhà như thế khi mà bố cháu thì cũng ký bệnh án xin ra về thì Sơn cũng làm thủ tục xuất viện cho cháu và đưa cháu về nhà Đấy. khi về nhà thì nói chung là từ hôm về nhà thì Sơn vẫn à, gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu thì được biết gia đình à, cháu cũng nói là từ hôm đi về thì yếu dần tức là yếu yếu dần dần đi đến bây giờ nó rất là yếu Đấy. có khi ngày chỉ uống được 1 đến 2 hớp sữa không ăn được gì chỉ uống một hai hộp sữa Đấy. thuốc còn không uống được Đấy. không thể uống thuốc được không có khả năng uống không có phản ứng uống chỉ sữa chỉ có nhấp nhé cái môi một tí nữa uống là là là dừng lại Đấy thì trong vừa rồi thì đợt vừa rồi thì có mấy cái video có vị quý vị khán giả cứ nói là sao không mua thuốc morphine về tiêm cho cháu giảm đau trông cho cháu tội thương của ờ, tội thân của, của cháu quá nhưng mà thực tế quý vị không hiểu là cái morphine ấy là thuộc thuốc cấm nhà nước quản lý không được phép tiêm Đấy, không phải ai tiêm cũng được nếu mà tiêm được bác sĩ đã kê đơn thuốc đã kê cho cháu rồi đấy những quý vị thông cảm thế không phải mình cứ muốn làm gì là thì là làm được đấy cái thuốc này cực kỳ là là, là, là thuốc cấm đấy nếu mà ai kinh doanh cái thuốc này kinh doanh trái phép có thể bị vi phạm pháp luật đấy nên quý vị thông cảm không phải là cứ là mua thuốc về tiêm cho cháu làm đau là là được đấy, đấy. sơn phải nói rõ quý vị hiểu như vậy còn cái vấn đề thứ hai là của em à, vàng thị máy ở mù căng trải yên bái thì cũng đợt vừa rồi quý vị cũng xem mấy cái video thì cũng biết trường hợp này thì cũng không <laughs> không kém gì trường hợp của cháu hờ a giàng gia đình cũng tư tưởng là là cũng không muốn chữa rồi mình khi người chồng cấp cứu đưa vợ xuống dưới này thì, thì Sơn cũng giúp đỡ là đưa vào viện Bạch Mai để điều trị vì là em à, máy là bị bệnh thận cấp không phải là mạng tính mà cấp tính thì vẫn có khả năng hồi phục được nhưng mà tư tưởng của em thì là không muốn chữa Đấy. Xuân nó khuyên là thôi cứ ở dưới này điều trị nó tốt tốt thì Đấy, nhưng mà cũng khuyên mấy lần thì em cũng ờ, cũng ở lại ở lại điều trị nói chung là bây giờ bệnh tình nó cũng tiến triển tốt nhưng mà vài hôm trước thì cũng ờ, anh chồng cũng nói với sơn là xin cho vợ về không điều trị nữa thì bệnh này nặng quá không điều trị được mà không ăn uống được ăn toàn lôn ra chỉ ăn linh tinh thôi không ăn được là bảo ờ, sơn mới khuyên là thôi cứ điều trị cho nó khỏe hẳn thì, thì về thì anh chồng cũng đồng ý đấy, cũng, cũng điều trị trong thời gian điều trị cũng có các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí thì <coughs> cho hai vợ chồng em ý cũng điều trị thế nhưng hôm nay sáng hôm nay thì sợi để nghe được cuộc điện thoại là anh chồng xin về không điều trị nữa rồi xin về tuyến dưới điều trị Đấy thì Sơn mới ờ, khuyên là sao không ở đây điều trị mà về thì anh chồng kêu là về tuyến dưới bệnh viện dưới bái điều trị để đấy có người nhà để trong long hộ thì anh còn về về bản anh cày cấy tại vì đi gần một tháng rồi ruộng lương bỏ đấy không ai cấy nó hỏng hết đấy ruộng nó khô không có nước là hỏng hết thì muốn chuyển dưới dưới yên bái này thì có người nhà chăm sóc đấy thì sơn có điện vào trong khoa thì được bác sĩ tư vấn là phải đợi xét nghiệm lần nữa để xem cái tuyến dưới có khả năng điều trị cho bệnh nhân hay không Đấy. nếu mà xét nghiệm mà ờ, tuyến dưới đủ khả năng điều trị thì họ sẽ chuyển em về dưới tuyến dưới để điều trị gần nhà thì sơn cũng khuyên nhiều mà ở ngoài này thì điều trị nó tốt hơn thì cũng ờ, thì cũng thì lên ở ngoài này nhưng mà <laughs> anh chồng lại kêu là thôi xin về gần nhà hay là về nhà mời thầy cúng để <laughs> cúng cho vợ khỏi bệnh của tư tưởng họ vẫn là còn lạc hậu quá giờ này vẫn còn kêu tin tưởng vào thầy cúng để cúng cho vợ khỏi bệnh sơn không biết nói gì nữa rồi không <laughs> không thể nói được đấy bây giờ chiều nay thì lại ờ, bác sĩ có gọi cho sơn là là kết quả xét nghiệm của em ấy thì đủ khả năng khả năng để về tuyến dưới điều trị thế là tí nữa thì sơn sẽ vào bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho em ý và em ý sẽ đi về tuyến dưới dưới yên bái điều trị một thời gian một thời gian nữa một hai tuần rồi đấy xem như thế nào đấy như theo sơn nghĩ thì chắc là anh chồng và chị vợ này cũng không muốn điều trị không muốn tư tưởng điều trị chắc là về tới đấy cũng chỉ một hai tuần là lại về nhà mà thưa quý vị là bệnh này về nhà thì không có gì hỗ trợ thì lại lại tái phát chỉ có làm nhà không có khả năng nữa đấy như thế bây giờ thì tí nữa sơn sẽ vào viện để làm thủ tục cho cho em máy để em đi về tuyến dưới mà không biết là <laughs> xe ngồi xe có về được đến lên đến nhà không thì bây giờ bệnh nhân không đi lại được ấy bây giờ không đi lại được chỉ có nằm thôi mà thì quý vị ngồi xe con bây giờ bốn năm năm tiếng không biết là có ngồi trụ lỗi về không mà đi xe cấp cứu thì chắc là gia đình không có điều kiện ấy. mất mấy triệu mất mấy triệu tiền cấp cứu để về chắc là cũng thuê xe con hay thuê người nhà như nào đấy thì, tía sơn vào xem cụ thể như nào rồi quay lại cho quý vị biết về hoàn cảnh của em máy nhé giờ sơn ờ, vừa vào viện thanh toán cho ấy xong rồi bây giờ chở xe chở xe bắt đầu đi à, đưa em đi về yên bái xe đâu nó cho vào à dạ, ừ, nó cho vào nhưng mà hôm nay em để cái này để chính cưới để cái gì để thể vào trong này nó bảo là ma cám lên trên kia nó mang về giải nó lấy nhưng mà <laughs> không biết ma cám vào trong đấy bây giờ nó bảo lấy chứng minh thư nó không cho như nào cái chứng minh thư để đâu trong này hả dạ, chứng minh thư ấy, thẻ của để trong này bảo là để chứng minh thư ấy, để uh, thẻ bảo hiểm đây thì thanh toán xong họ giả mà ừ, thanh toán xong rồi nhưng mà đấy là nó bảo là không lấy ờ, cho về nào cái cám hay là cái gì gì giả cám người ta gì không mang xuống, xuống giả đây nhưng mà mang lên trên kia mang xuống giả rồi nhưng mà không biết là lấy cái này đi lấy lại chứng minh thư thì bây giờ mở lại đi xuống lấy nhưng mà là giả cám hay cám thì lúc ờ, lên trên đấy xong lại mang xuống giả luôn <laughs> không biết không đấy thì bây giờ nó không cho đưa cám đâu cám chắc vào trong đấy ở rồi hôm không lên trên đấy khoảng 30 phút sau lại mang về giả đấy rồi lên trên đấy xong rồi chạy xuống thế người ta bảo là là là là là, là, là, là, là lấy ờ, bảo hiểm ở đâu Đấy, bảo hiểm ở trong này rồi để anh hỏi anh cám thì anh giải hết rồi trong này rồi anh ơi cho em hỏi là bệnh viện ờ, bệnh nhân ra viện thì mình lấy bảo hiểm như nào anh cáng giả giả trong này rồi đâu bảo anh ai ký nào sang ký nháy vào đi không được cáng đâu giả dạ, trong này giả dạ, bảo ký ờ, ký cáng đi ký nháy vào đây sang bảo ai ra đây đi ra đây qua không bảo anh không nói gì tráng đâu đi vào không đang về để đây rồi ừ ở đây ờ lấy vừa lấy thẻ bảo hiểm với chứng minh rồi xe ừ. đâu chú a chín chú cứu bảo bảo bảo vệ cho vào cái xe bệnh nhân cho vào ra vào đâu xe đỗ ở đâu xe đỗ ở đâu anh đi vào cổng chính đi bảo bảo vệ có xe cấp cứu cho vào nó cho vào cấp cứu vẫn vào được mà là ba chín bảo bảo vệ cho ba chín chở bệnh nhân A9 và cổng chính ấy vào bảo bảo vệ cho vào A9 chở bệnh nhân ra là nó cho vào nhá giờ giờ ấy xong ấy à, trên đó trên oh, được rồi Thế thầm này à, bị nút ban đỏ. Ừ. Quay người nhà có bệnh viện đâu anh? Quay người nhà ai trong quầy đây đâu. Được, ừ, cảm ơn anh nhé. Anh ơi, được chưa? Đấy. Ăn được cơm chưa? Không ăn được cái cơm nào. Chị ăn hoa quả đấy, ăn ăn hoa quả ăn được, sao ăn hoa quả đi. Nhưng nó ăn nhiều nó bảo là ăn nhiều nó cần. đi ngoài. Ngày xưa học chỗ ở ờ, dưới thằng thằng sáng nữa không à? Ừ. Anh ra đâu cửa chính đi. Anh đánh xe xe chính đi, chở nhân đã được vào được mà. Nó vào. Sao? Hai lâu để ở đây này kia đi không banh được hàng đâu. Bây giờ anh anh đi bộ ta à? anh đi tắt đằng này gì Hả? đi tắt đằng này ừ đi à? đi đằng trong các khe này đi kia luôn chứ không ra quay lại đâu em là ờ, sổ cái gì dạ, đấy ờ, sáng vẫn ờ, phủ à phủ chứ nó còn đỡ nhiều đấy trước bây giờ, bây giờ về nhà điều trị cái gì tuyến dưới bên bái à, bây giờ này Nghĩa lộ Ý lộ hay à? yên bái nghĩa lộ à nó chuyển về nghĩa lộ gì ừ, về nghĩa lộ hay về nhà để nghĩa lộ tôi chứ về nhà làm sao được đây đang điều trị dở mà không ừ, đang bảo điều trị ở đây nhưng mà cứ xin về cứ đòi về nhà điều trị cơ khổ quá <laughs> điều trị ở đây không mua hiện đại không mua. em đi cùng à em không đi em đi tiện lắm đây đâu chân ông đã sưng kìa xem một thời gian sau nó sẽ hết phù đấy nó bảo là cái có nước nhiều quá nó để cho nó phù dần dần đi thôi à. về nghĩa lộ điều trị ờ, năm mươi bốn hai tháng xem như nào không được về nhà đâu nhá Không phải nhớ con lại về chết đấy Đang điều trị dở thì về trị lốt chứ Cứ đòi về con thế nào mình đang điều trị bệnh như phải đi chơi đâu mà về với con Xe này anh Xe bảy chỗ à Anh mở cốt xem con này mà Anh cho hết cốt gì vâng. cái ghế đấy có nằm được không anh cho bệnh nhân nó nằm chắc là chỉ nằm thôi sợ em sợ ngồi không ngồi được nằm á, nếu mà nằm á thì em bảo ngồi cái trên nó ngả xuống này này cái chân ghế đầu à Đó. ờ. ngồi trên ghế ngả xuống nó thoải mái hơn là để, để cái ba lô này đấy. cái gì cần thiết đi đường thì để ra ngoài không thì cho hết vào sau cốp này cứ mà cứ để lúc nào cần thì lấy mà dừng lại mà xem mình mà đây nó mà thì ngả này này nằm này xuống này chưa? Ừ này nằm xuống này anh cho anh là chưa nằm tại vì là bệnh nhân không ngồi lâu được ấy ừ, cứ ngả này thoải mái nó, nó hơn là nằm kiểu kia em ngồi đằng sau cho vợ ngồi đằng trước ừ. cho vợ vào đi cho vợ vào đã tay tím ngắt đấy kìa à, hôm tối mà đây có, có xét nghiệm covid không có giấy xét nghiệm đâu trong là ba lô hết bỏ ra ngoài đi đường nó kiểm tra đấy đấy cái giấy xét covid đấy để vâng. lấy đi lấy đi đây chưa hay là quá lấy giấy cái covid đi đường ra hỏi chứ để điều trị bệnh nhá không được về nhà nhá chưa ừ ừ cô chồng ừ ừ, ừ chịu khó ờ, điều trị đỡ thì về thấy chưa thấy chưa nào đây của em thôi còn vừa rồi chắc vừa rồi xin nghiệm một mình em à vợ không có đúng không ừ, vợ nó là người bệnh thì nó không có ừ. nhưng mà có cả giấy chuyển chuyển thế ngồi cạnh đây này vâng. Đấy. hỏi vợ xem ngả hay được chưa hay là trên đây nó hay ngả trước thế nào có cái nào bảo anh, anh, cho được anh ạ anh à, được, được anh ạ cứ đây ừ. được rồi có say xe không không say, vợ không say à? Thì hơi say nhưng mà vợ thì thoải mái. Ừ đi về mạnh khỏe nhá nếu điều trị như anh anh là điều trị rồi không được về nhá không được bỏ về mình mất bao nhiêu ờ, công điều trị rồi phải điều trị đến cùng vâng. không mày cứ bỏ về điều trị dở là là phí ra vâng, vâng. muốn gặp con thì phải điều trị khỏi mới về chứ bây giờ cứ đòi về gặp con thì, thì làm sao mà ờ, gặp được cái lộ nó gần rồi đấy cái lộ về gần ờ, gần trăm cây thì về nhà cũng gần trăm cây nhỉ không nhà bốn mươi cây thôi ừ, năm cây làm gì hơn chứ 50 cây 50 cây 50 cây từ nghĩa, nghĩa lộ à Rộng lên 50 cây. À. Thế hôm nào anh lên ờ, anh lên nghĩa lộ anh qua chưa nhá? Ờ. Hôm nào anh lên chạm ờ, tấu anh anh qua. Mấy chắc là phải chắc sẽ lên đấy tại vì là ừ. Nếu mà nếu mà về sớm thì anh lên không thì anh qua viện anh chơi nhá. Ừ. Đi đi đường xem mợ ăn uống gì thì, thì vâng. sữa ăn uống không uống sữa không có sữa chưa bỏ lên đây đi đường mà mà cho con uống chứ bây giờ à cho cho vợ uống chứ Thưa ừ. anh ờ, đưa hộ hai vợ chồng về anh nhé. Ừ. Vâng. Ê, chào anh nhá. Chào nhá. Này. Ờ. Anh gọi cho Giang mà không gọi được, Giang nó bận cái gì này. Ừ. Ông dùng uh, Sơn cũng uh, xe đưa hai vợ chồng về rồi. mong là em ấy sớm bình phục Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Sa Trường Giang nhé. Hẹn gặp quý vị vào những video sau.